vì Lucas anh ta dùng đồ anh ta lại không dùng anh ta lại không dùng uh, anh ta lại không dùng uh, Canon à Golem Clone Skin nhỉ à thằng này nó chơi ở uh, Kitten Barrel Hmm. định clone rồi mà em clone mày chết với anh Thế vào đây apply machine à Fire machine Ok Bình tĩnh bạn ơi Hi bro Hello Đấy nếu là người tính không bằng trời tính mà Mất luôn cả tung một đèn Đèn là còn thâm à, sao con quân wizard bắn chán đấy nhỉ nó con wizard bắn chán đấy nhỉ ôi giời ơi Chelsea bị dẫn một trái á Chelsea dạo này đem làm cái gì xem Chelsea không có Kante thì các ông đá vào mắt What the hawk? What the hawk? What the fuck, Hawk? What the fuck, Hawk? Oh my god, what the fuck, Hawk? thằng hót này có cái kèo là nó toàn bị toàn thằng hóc này mà đi cùng với lại con Giant Skeleton là luôn luôn bị như vậy bởi vì con này quá to giống thái giống cực kỳ luôn đấy đặt sai lầm quá đặt nhiều pha cũng rất không bắt được vào con sai con Giant cộng với con Sparky Vou ah. pegar sul. good luck. Okay, it's like good luck. Good luck. Good luck. Thank you. So what should I do next? No. Tombstone. Miner. <laughs> Miner <laughs> lovely cake à? I'm also about his deck. Mighty Mai. Okay, no problem. Minor, Mighty Mai. cuộc này giáp à, văn à, văn, một à, mà, à, viper lâu quá đã thùng đúng không chuẩn chuẩn chuẩn Okay, so this guy he play uh, he my friend and he playing um he playing um so uh ờ, Pompeii deck yeah no it's not lava Pompeii deck Pompeii Pompeii is a new new generation I, I think you know this. You know this like minor icy golems, but um, he turned to uh, the mighty my minor balloon icy golem. Do you remember? <laughs> okay. Um, sorry, bro. I I I I cannot spare um, spare keep I, I cannot skip uh, more more mods on my channel. Sorry about that. Time um, to say goodbye. Good luck. Hello, Pegasus, <laughs> my friend. hello. So I want to say hello to him. Hello. <laughs> hello. I'm <laughs> um, Germany. Oh, Icebow à? Uh, oh, impossible matchup, but uh, I will try my best. <laughs> I got stone here. Đúng rồi, mày chàng tấn kiệt tức thời mà tấn kiệt đấy. <laughs> Chứ mà bây giờ các bạn cứ đánh cứ đánh một deck xong rồi các bạn cứ ngồi cứ phọt phẹt mấy cái kiểu deck phọt meta không bao giờ lên được. Cái deck này mình đã từng đánh với Xbow rồi, mình thấy đánh với Xbow 3.0 dễ. Còn Icibo mình chưa đánh bao giờ, tại vì các bạn biết là Icibo hiện tại cũng không có nhiều. Không có nhiều. ok rồi. Trời ơi, bị tí Nguy hiểm quá Cháu cái con mẹ gì ở đây Let's cáu thực sự à, hai hai ba ba hai hai sáu bốn vãi nồi vãi nồi vãi nồi anh đến tầm à, một rưỡi tầm à, một giờ bốn mươi mình sẽ nghỉ nhá Okay, we're Jeffs. Stone. you playing uh, Dragon Witch. Good job. Okay, Zion here. I love it. I'm scared about he puts on the uh, left lens Sago wizards. Okay, you can see uh, He cannot kill my wizards Let's go, baby! Legend. I love his... Oh my god. stubborn in Vietnam already. <laughs>